kế kế tông ờ, to thì ờ, khi chúng ta kẹp cái phôi vào nó rất, rất chắc, chắn anh chị kẹp xong chúng ta sẽ khởi động motor này sẽ đầu máy ờ, số 1 với công suất là 3 kW trên một đầu máy thì hệ thống motor bên em thì là hệ thống công nghệ của Italia motor vuông đó và lõi đồng 100% bên em sẽ bảo đảm về vấn đề là nước cắt cũng như là motor nếu như anh chị các bạn kiểm tra nếu không phải lỗi ờ, đồng thì bên em có thể hoàn trả là sản phẩm về là 200% giá trị sản phẩm cho anh chị các bạn đó vâng anh chị và bạn có thể thấy không với những dòng cao cấp và những dòng hiện đại bên em thì khi cắt những đề c này tự động trượt xuống và đi ra ngoài nó rất an toàn không thu về làm hỏng me hay là gãy lưỡi đó thứ hai nữa là bảo vệ cho cái an toàn tính mạng con người khi chúng ta làm việc và anh chị bạn có thể thấy này hệ thống mặt cắt bên em này chữ dầu là mát nhá rất là sắc bóng rất là mịn không bị bao viêng không bị nổ nhôm hay móc nhôm đây là hàng à, sinh pha hàng chính hãng nhập khẩu quảng đông không phải là hàng à, AD hàng Việt Nam trong nước đâu anh chị các bạn ạ đấy hàng nhập khẩu chất lượng rất là cao Xin chào tất cả anh chị và các bạn làm nhân kính cảm ơn tất cả anh chị và các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã tin tưởng ủng hộ và sử dụng những sản phẩm máy năng cảm lương và nhựa công ty của mình xin được cổng Master Việt Nam và bên em luôn tự hào là đơn vị cung cấp à, máy năng cảm lương và nhựa lớn nhất thị trường Việt Nam hiện nay và đang sản xuất sản phẩm VN cung cấp ra thì đang là bán chạy nhất trên thị trường Việt Nam. bên ờ, em thì uh, cung cấp tất cả những dòng sản phẩm từ những dòng hàng uh, trung cấp đến hàng cao cấp có thể phù hợp đưa đến và phù hợp cho tất cả anh chị các bạn và với mức đầu tư cũng như là cái nhu cầu của cơ sở mình và ngày hôm nay thì em tiếp tục xin gửi tới tất cả anh chị các bạn cái một dòng sản phẩm đang gọi là hot nhất trên trường hiện nay đó là một siêu phẩm định mới khác biệt và nâng cấp hoàn toàn mới so với những dòng 08 trên thị trường hiện nay và đây là phía sau em đây thì nó là dòng máy cắt nhôm hai đầu mang mã số đó là F88 với công suất là 6 kW trên một đầu trên tổng của hai đầu máy và một đầu máy nó là 3 kW đây là một sự cải tiến mới về vấn đề hệ thống công suất cũng như là các vấn đề là chi tiết thân định và tăng phúc của máy móc đảm bảo đưa đến tay anh chị các bạn một sản phẩm hoàn hảo nhất và chất lượng nhất ổn định lâu dài và độ bền cao nhất và sáng tay thì là hợp lý và rẻ nhất trên thị trường hiện nay và ngay sau đây thì à, em sẽ giới thiệu sơ qua cho anh chị các bạn có thể là được thấy rõ hơn về sản phẩm này à, đầu máy số 2 đó là đầu máy di chuyển và kia anh chị các bạn thấy kích thước xong thay vì chúng ta chốt tay như này thì anh chị à, các bạn có một hệ thống chốt hơi rất là tiện lợi và gọn gàng cái thứ hai là máy sẽ chuyển hai góc 45 góc 90 à, đầu máy số 2 thì đang là ở góc 90 và đầu máy số 1 anh chị thấy đấy nó đang là góc đầu máy số 1 em sẽ chuyển góc thành đầu máy số 2 chuyển góc đầu máy số 2 cho anh chị có thể ờ, đấy máy à, anh chị có thể là chuyển góc hoàn toàn tự động như các bạn được để thôi rất là tiện động và rất là rất là hiện đại an toàn đó nhân viên được nên là anh phải đi được các điều kiện chiều trái đầu máy phải hoặc là chúng ta có thể tắt song song hai đầu máy cùng lúc hoặc là anh có thể cắt một đầu là góc to 45 độ đầu góc 90 độ đều được hết đó anh chị và các bạn có thể là sử dụng theo cái ý muốn của mình tùy thích anh chị có nhu cầu của mình như nào chúng ta có thể là như thế à, tiếp theo nữa thì ờ, hệ uh, thống và điều khiển bên em thì ờ, anh chị sẽ có thể thấy tất cả những cái bảng điều khiển bên em thì ờ, sẽ được chuyển hóa hoàn toàn sang hệ thống tiếng Việt để cho tất cả mọi người có thể dễ dàng sử dụng với những gọi là các bác mới tiếp xúc vào máy móc thì thứ hai nữa là sau này về các bác ừ, bận việc có thể là chuyển đưa cho hướng dẫn cho vợ mình đó hướng dẫn cho vợ mình có thể làm được rất là dễ đó, ví dụ đây là khởi động motor này chuyển góc 45 đầu trái là chuyển góc của đầu trái đầu một này đầu hai này đây là chế độ cắt này cắt đôi này cắt đầu trái cắt đầu phải này đó cái này là kẹp bê tông này dừng khẩn cấp này và nó cắt rất là dễ dàng và trên cái bảng điều khiển này bên em thì sẽ tích hợp một cái hệ thống ờ, kẹp đấy còn một cái giá đỡ để cho anh chị và các bạn có thể kẹp tài liệu ở đây Đấy, thay vì chúng ta cứ phải mỗi lần ờ, nhìn cái thông số kỹ thuật phải chạy đi chạy lại nó rất là bất tiện thì anh chị các bạn có thể đặt trực tiếp vào đây và chỉ việc nhìn và cắt thôi rất là dễ đó à, đầu máy số 1 và đầu máy số 2 anh chị có thể thấy với được thiết kế khác biệt sự đẳng cấp và chắc chắn cứng cáp cho con máy này thì đó là sẽ được đỡ trên những cái bệ thép rất là dày đó thế cái này dày lên đến cả hai phân anh chị bạn ạ dày cả hai phân và sự chắc chắn thép nguyên khối chống cong vênh thép trắng anh chị các bạn nhé thép trắng đấy đảm bảo là sự độ ổn định lâu dài rất là nhiều à, đầu máy số 1 và đầu máy số 2 sẽ được thiết kế là hai ba piston kẹp hai piston kẹp chính sử dụng là piston đúc liền nguyên khối để đảm bảo cái độ chắc chắn và sự độ ổn định lâu dài đó và piston à, đầu một nữa là ừ, cái piston phụ đó để kẹp những cái cây phôi ờ, dài dư đằng sau thì chúng ta cắt nó sẽ không bị ngửa ra ngoài sẽ đảm bảo không bị hỏng me hỏng lưỡi thì chúng ta thu về đó à, trên một đầu máy số 1 và đầu máy số 2 nó sẽ được thiết kế những cái máng trượt DC với độ nghiêng thì khi chúng ta cắt thì DC sẽ được tự động trượt xuống và đi ra ngoài rất an toàn rất hiện đại và cái điều đặc biệt cải tiến mới đó là hệ thống khe dạnh lưỡi nó rất là nhỏ để ờ, khi mà đảm bảo là độ chuẩn xác về góc cắt nếu như mà với khe hở nó nhỏ như này anh chị ờ, phải biết là cái tính cơ khí ấy, khi mà lưỡi ra vào nó bị biêng hay bị đảo thì sẽ bị hỏng đó nó sẽ bị ờ, cắt vào đây thì nó sẽ nằm hỏng nữa Còn cái này điều điều này là cái độ chuẩn xác nó phải 100% đó tiếp theo nữa thì uh, bên em thì cái đầu máy số 2 sẽ được tích hợp những cái hệ thống uh, thiết kế cũng uh, sản phẩm phụ để cho anh chị các bạn hỗ trợ anh chị các bạn làm việc nhất hệ thống kính núc và đèn chiếu sáng để cho anh chị và các bạn làm việc vào ban đêm nó nhìn thấy kích thước dễ dàng hơn rất là nhiều à, thước thì sẽ được nẹp trên cái nẹp nhôm Đấy, và khắc xi si, khắc chìm để đảm bảo đảm bảo cái độ tuổi thọ độ ờ, sử dụng lâu dài nó không bị phai mờ à, đầu máy số 2 thì sẽ được ờ, đỡ trên 4 cổ bi anh chị bạn đỡ trên 4 cổ bi và trên mặt trước và mặt sau sẽ được thiết kế ra là những cái miếng cao su như này miếng cao su như này thì khi chúng ta di chuyển nó sẽ quét cái mặt nhôm ở trên cái đường dây này đi thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn nó sẽ không chui vào bên trong cái ổ bi này làm ờ, kẹt cái ổ bi đấy thì chúng ta di chuyển nó rất là khó tạo dạ ra vâng thước thì sẽ được nhẹp trong cái nhẹp nhôm tránh vấn đề là chúng ta làm việc sẽ va quệt làm hỏng cái thước này Đấy, thước sẽ được ờ, khắc xi si và cái độ ổn định sẽ độ bền nó sẽ cao hơn rất là nhiều à, cái đầu máy số 2 bên em thì sẽ được di chuyển trên một hai đường dây hai đường dây hai bên là dây đặc phi 42 nằm bền với thân máy không ok thì đảm bảo cái sự chắc chắn sự ổn định lâu dài sẽ hơn rất là nhiều so với dòng ờ, đường dây phi 32 trên thị trường hiện nay đó toàn bộ thân bệ bên em thì là tôn thép rất là chắc chắn đảm bảo sử dụng hệ sơn lên tính điện 100% và trên con máy này thì đang mang thân mình trên con thân mình một màu đó là màu xanh ngọc đồng bảo đây là một màu xanh độc quyền và là thương hiệu của công ty cổ phần xuất khẩu Factor Việt Nam đó và sơn thì được, sẽ được sơn là tính điện hai lớp đảm bảo cái sự ổn định lâu dài nhất và cái điều đặc biệt và cải tiến hoàn toàn mới trên con à, thân máy anh chị các bạn khi đi xe máy hãy để ý kỹ những cái vấn đề như này à, dọc trên hai đường dây trước khi đặt cái đường à, dây này xuống thì à, bên em đã đặt một cái miếng à, thép rất là dày dày hẳn một phân rưỡi chạy dọc hai cái thân máy để đảm bảo khi đỡ cái đầu đặt cái đường dây này xuống nó sẽ bằng phẳng Đấy, khi chúng ta cắt đặt đầu máy lên nó sẽ không cắt không bị biêng nữa và không bị uh, đảo nữa và di chuyển nó không bị lệch và di chuyển đầu máy nó sẽ dễ, dễ dàng hơn rất là nhiều tạo nên sự chắc chắn sự ổn định và cái độ bền của con máy máy này đó đây là sự khác biệt anh chị các bạn hãy đi xe máy hãy để ý kỹ những vấn đề này à, trên thị trường hiện nay thì uh, những dòng máy rẻ tiền thì sẽ là khi đặt đường dây này nó sẽ gắn trực tiếp trên cái thân máy thì uh, lâu ngày sử dụng nó sẽ không ổn định cái đấy là cái cái uh, dòng máy cũ đó và tiếp theo nữa thì anh chị các bạn có thể là tham quan một chút về phía sau đầu máy à, để đỡ và những cái dây ờ, hơi này dây điện này bên em thì được bọc trong cái ờ, dây xích nhựa đó dây xích nhựa thì được anh chị bạn cái này anh chị có thể là đứng lên dẫm thoải mái không no với vấn đề là bị gãy gập rất an toàn sự đảm bảo chắc chắn rất là nhiều à, đầu máy hai đầu máy thì sẽ được đỡ trên những bệ gang rất là dày anh chị bạn đỡ rất là dày để đảm bảo là cái sự ổn định sự lâu dài nhất à, máy thì sẽ được thiết kế đó là hai piston hai piston đẩy nữa ra vào sử dụng đều là hệ thống cao cấp bên em đều là sử dụng hệ thống piston tông đốc liền đấy không giống như những dòng piston ờ, tâm trên thị trường hiện nay thì nó sẽ không đảm bảo trong quá trình sử dụng lâu dài kể cả piston ờ, đẩy nắp trục này bên em cũng đều là sử dụng piston đúc nghiền hết đó và cái điều đặc biệt hơn nữa thì ờ, những cái sự cải tiến mới bên em thì anh chị có thể thấy à, bình dầu bình dầu thông minh rất là kín rất là hiện đại có bộ nọc để tránh vấn đề là mặt nhôm cũng như là nước bay vào làm kẹt cái dây dẫn dầu như này đó khi chúng ta phun ra thì nó sẽ không bảo vệ được cái nước cắt thì nó rất là nguy hiểm đó bình dầu rất là hiện đại và cái cốc lọc khí này bên em thì à, sử dụng hệ thống cốc lọc khí hàng à, của công nghệ của Đức anh chị bạn ạ công nghệ của Đức nhá đây là rất là hiện đại này không giống như những dòng hàng trung ương của ơ còn những cái dòng à, hàng nội địa hàng chợ của hàng Trung Quốc anh chị các bạn dùng vài bữa nó bị dò dỉ hơi ra rất là nhanh hỏng đó bên em thì sử dụng hàng cao cấp của hàng Đức luôn chứ không phải là hàng tạp nham trên thị trường hiện nay đó khác biệt cái điều đó anh chị ạ từ những cái sản phẩm đơn giản mà bên em đã khác biệt rồi thì những cái vấn đề là hệ thống điện đó hay là cơ khí của nó nó sẽ khác biệt luôn ở ờ, hệ thống điện bên em là anh chị các bạn thấy, có thể thấy này đó trên cái tủ điện này sẽ có cái ờ, đèn cảnh báo khi chúng ta làm việc này ở ờ, hệ thống điện này sẽ tách biệt riêng cho mỗi một đầu máy này sẽ có cục át tổng này cục khởi động từ này đó à, cầu trì này chống đảo pha này các cái tham mơ và các lơ này nhiệt cái điều đặc biệt trên cái dòng điện dòng tủ điện bên em thì nó rất là hiện đại khác biệt so với những dòng rẻ tiền nó sẽ không có những cái hệ thống này thì để cái, cái hệ thống này nó sẽ bảo vệ cho motor của chúng ta thì chúng ta cắt nóng quá thì nó sẽ tự động ngắt, để là chế độ rất an toàn còn những dòng rẻ tiền là không có khi chúng ta nóng quá thì vẫn giống như con người vậy thôi anh chị các bạn làm việc quá tải nếu không biết nghỉ không biết dưỡng sức đủ đúng lúc thì rất hay thì bị kiệt sức đó nhưng cái này nó sẽ rất an toàn bảo vệ cho chúng ta đó và hệ thống điện hệ thống hơi thì tách biệt riêng tách biệt riêng ra rất an toàn để tránh vấn đề là nhiễm điện nhiễm từ làm hỏng và bên em thì có các cái cái thiết bị sơ cua như thế này đó à, dạ vâng và vừa rồi em cũng đã giới thiệu à, gửi tới tất cả anh chị và các bạn một sản phẩm mới cải tiến hoàn toàn khác biệt do dòng 8 s trên thị trường hiện nay à, thì đây à, với dòng máy này thì nó sẽ đảm bảo các chị về vấn đề là công suất cũng như là chất lượng ổn định độ bền là cao nhất và khi anh chị và các bạn đến với công ty chúng em thì ờ, sẽ được nhận được những giá trị về giá thành đấy và chế độ bảo trì bảo hành là tốt nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay và ngoài ra bên em những dòng sản phẩm này bên em còn cung cấp tất cả những dòng máy khác anh chị có thể tham quan một chút như dòng máy cắt trong nhôm hai đầu 05, 06, 08, 09 hay là những máy CNC được tập thể lực, phay đố, ép góc, nén khí và tất cả những cái phụ kiện của máy và hiện tại bên em đang có hai cơ sở phía Bắc là bến xe Mỹ Hà Đông Hà Nội phía Nam là 621 xã Nội Hà Nội quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh anh chị và các bạn hãy đến một trong hai cơ sở để được tham quan và được test máy và có thể là và liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở phía bên trên màn hình liên hệ với lại em Khải 0963 296 146 0869 296 838 để được tư vấn và báo giá tốt nhất. Một lần nữa thì ờ, xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã bớt chút thời gian để quan tâm.